Để giúp con bạn phát triển vốn từ vựng, bạn có thể thay phiên nhau mô tả vật gì đó. Ví dụ, bạn có thể mô tả một quả chuối. Bạn có thể nói, quả chuối này có màu vàng. Con bạn có thể nói, quả chuối này dài. Bạn có thể nói, nó mượt hoặc mịn. Trẻ có thể nói, nó ngọt bạn cũng có thể nói, quả chuối này cong. Sau đó, trẻ có thể nói, nó rất ngon. Bạn có thể quay lại và xem có bao nhiêu từ mô tả bạn có thể sử dụng. Đây là một cách thú vị để giúp con bạn học từ mới và ý nghĩa của chúng.